xin chào tất cả các bạn đã đến kênh của mình Và kênh của mình là Khỏ Ngọc và Kitty Channel đây Và mình là Quỳnh Anh đây Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn coi thử cái khu căn hộ mà cậu hai mình mới nhận nha Đi theo mình Và đây là cái thẻ từ của mình nha Thẻ từ để vô căn hộ nha Đây là cái căn đây là cái khu mà mình ở nha các bạn mời các bạn đi theo mình à, đầu tiên <laughs> là cái phòng vệ sinh nó rất là rộng nha các bạn có bồn rửa mặt luôn nha có bồn rửa mặt luôn nha các bạn tiếp theo là cái khu bếp cái bếp này thì có nước luôn nha các bạn đây rất là mạnh rất là dễ mở này nha các bạn còn tem nha các bạn chưa có tháo nha và tiếp theo mình sẽ cho các bạn coi một cái khu mà tối mình sẽ ngủ đó chính là căn phòng rất là rộng luôn ở đây mình có thể đặt giường ngủ hai tầng hoặc là giường nằm đôi luôn nha các bạn cũng có thể làm phòng khách nha đi theo mình nào đây đây là cái khu ban công của mình view nó rất là đẹp nha các bạn hiện tại thì ở đó đang xây xây khu vui chơi nha các bạn và đây là cái khu có thể để ta và đây là cái khu giặt đồ nha các bạn gió luồn vô rất là mát luôn còn một chút gạch bụi một tí bên đây có thể nhìn qua đây luôn nha các bạn vậy là hết rồi giờ các bạn cùng đi theo mình